Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar ở giải AFF Cup vào lúc 19 h 30 còn khoảng tầm uh, ờ, 1 tiếng 30 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ diễn ra anh em nhé Và ngày hôm qua thì xin chúc mừng tất cả anh em Ngày hôm qua chúng ta đã bú cái cửa dưới Campuchia được Thái Lan chấp 2.5 anh em nhé Đấy Thì hôm nào thì mình cũng sẽ có những cái kèo pick để cho anh em chúng ta đầu tư quan trọng rằng là tất nhiên rồi những cái kèo big thì mình cũng phải xem trận đấu diễn ra cũng như là xem thế trận nó như thế nào thì chúng ta mới big được kèo chứ không phải là big ngay từ đầu anh em nhé thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với ngoại hạng Anh ngày hôm nay thì trên kênh ca bóng đá thì mình có lên cho anh em hai trận đấu ở ngoại hạng Anh rồi đó là trận đấu giữa Arsenal và Newcastle cũng như là Everton và Brighton and Home thì anh em nào muốn nhận được hết tất cả những mã kèo ủng hộ anh Anh. Ngày hôm nay thì anh em chúng ta cứ đăng ký cả hai kênh đó là xem cá bóng vàng có tiền cũng như là cá bóng đá để anh em chúng ta nhận được những mã kèo cũng như là những trận đấu mình lên kèo cho anh em của ngày hôm nay nhé. Và quay trở lại với kèo của Manchester cũng như là Bournemouth. Hiện tại kèo đang là Manchester United chấp 1.75 cũng như là tài xỉu trên dưới đang là 3.25 điểm qua một chút về <clears throat> đội hình Đội hình của Manchester United hiện uh, trong trận đấu này đón tiếp Bournemouth là 4-2-3-1 và bộ tứ tấn công của họ đó là Rashford, uh, uh, Bruno Fernandes, Anthony cũng như là Martial. Còn về bên phía của Bournemouth sẽ chơi đội hình đó là ba hậu vệ 352 và đây sẽ là điểm yếu cũng như là lỗ hổng để có thể Manchester đội chủ nhà khoét vào hai bên cánh của đội khách Bournemouth khi mà chỉ chơi với ba hậu vệ và hiện tại thì mình đánh giá rằng Rashford anh đang lấy lại được phong độ cũng như là đang ở điểm rơi phong độ tốt nhất anh em. Còn đối với Anthony, <clears throat> Anthony uh, chơi khá là tốt. Tuy nhiên thì với cái khâu dứt điểm cũng như là hiện tại những cái cơ hội mà Anthony nhận được thì thật sự mà nói thì uh, có thể chúng ta có thể so sánh được Anthony với là Darwin Nunes. Tuy nhiên, tuy nhiên thì mặc dù cái Anthony đang bị vướng mắc ở khâu dứt điểm nhưng Anthony vẫn đóng góp khá là nhiều vào lối chơi của Manchester United khi mà anh có một kỹ thuật tốt, tốc độ tốt cũng như là những đường truyền và những cái cách chạy chỗ của Anthony vẫn gây ra những lỗ hổng ở phòng ngự của đối thủ để có thể tạo cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. Một thông tin nữa mình muốn đề cập đến cho anh em <clears throat> đó là trong 10 trận đấu gặp nhau giữa Manchester và Bournemouth thì chỉ hòa một trận cũng như là 7 chiến thắng dành cho Manchester và hai chiến thắng dành cho Bournemouth thôi. Và 6 trận đấu gần đây nhất mà hai đội bóng gặp nhau thì Manchester đều là đội bóng giành chiến thắng anh em nhé. Đấy, 5-2, 1-0, 4-1, 1-2 này, 0-2 cũng như là 1-0. Đấy, tất cả những chiến thắng đều dành cho Manchester và trong 5 trận đấu gần đây nhất Manchester được đá trên sân nhà thì Manchester chưa thua trận đấu nào trước Bournemouth cả. Và thống kê Bournemouth đá trên sân khách ở mùa giải năm nay thì khá là tệ khi mà họ chỉ giành được một chiến thắng, hai trận hòa và tới tận 5 trận thua. Đấy. Và Manchester United họ đang có một phong độ rất ổn định khi mà có đến tận chuỗi 8 trận bất bại anh em nhé. Đây cũng sẽ là đây sẽ là những thống kê trước trận đấu và cũng như là một cái điều mà anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Manchester trong trận đấu này. Và tất nhiên rồi, với những thống kê cũng như là những thông số trước trận đấu thì mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester United. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là chỉ là mã kèo gợi ý thôi anh em nhé. Tất nhiên mình sẽ không có thể đi ngay từ đầu ở cái mã kèo 1.75 này mà mình sẽ đợi khi nào trận đấu diễn ra. Phong cách chơi của mình cũng như là mình cũng đã chỉ cho anh em rồi đó là gì? Đi dưới thì anh em nên đi từ đầu trận khi mà tỷ lệ kèo đang cao. Còn với việc mà anh em chúng ta chọn cửa trên cũng như cửa tài thì anh em phải đợi khi nào trận đấu diễn ra thì anh em chúng ta mới bắt đầu đi kèo để kèo hạ nhiệt thì anh em chúng ta vào dễ ăn hơn đúng không? Đấy. Và trận đấu này ngoài việc chọn Manchester ra thì mình còn một gợi ý nữa đó là đi cái mã kèo xỉu 3.25 Vì sao là mình lại đi mã kèo xỉu 3.25 Mặc dù rằng chúng ta có thể thấy đây trong 6 trận đấu gần đây nhất uh, của Bournemouth gặp Manchester thì hiệu số ghi bàn đang là ở mức hai bàn thắng trở lên thôi, chỉ có hai bàn thắng trở lên thôi anh em nhé. Và ba trận đấu gần đây nhất thì uh, tỷ lệ của họ ra đó là ba bàn. Đấy, ba bàn. Tuy nhiên thì những trận đấu gần đây Manchester United cũng như Bournemouth đang có rất ít bàn thắng và đặc biệt rằng là Manchester United họ còn phải thi đấu khá là nhiều trận đấu ở cả cúp C2 nữa sắp đến còn cả cúp C2 nữa anh em rất dày những trận đấu nên là tất chắn rằng Alex Ten Hag họ ông cũng sẽ phải có một cái kế hoạch cụ thể để có thể giữ gìn lực lượng cũng như là giữ phong độ cho các cầu thủ vậy nên là mình đặt niềm tin vào cái kèo xỉu hơn so với cái kèo chấp 1.75 ngay từ đầu anh em nhé. Đấy, đây sẽ là hai mã kèo mình gợi ý cho anh em trong trận đấu này thôi. Và mình cũng xin nhấn mạnh lại đó là trên kênh chỉ là những mã kèo tham khảo. Còn nếu anh em nào thích cách chơi của mình cũng như là muốn nhận hết tất cả những mã kèo trong buổi tối ngày hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram. Mình sẽ cho anh em vào group của mình để anh em chúng ta sẽ trước trận đấu uh, tầm 5 đến 10 phút anh em chúng ta sẽ thảo luận kèo để có thể chọn ra những mã kèo hợp lý để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là chơi và xem bóng anh em nhé. Còn bây giờ hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.